chào tất cả anh em nha thì ờ, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ dành riêng cho những anh em nào mà đang chơi bài và cụ thể là những anh em nào mà đang chơi cái môn xì dách thì uh, video này mình sẽ dành riêng cho một cái dòng máy mới để hỗ trợ chơi cái môn bài xì dách nó sẽ tốt hơn chơi nó sẽ hiệu quả cao hơn thì anh em chơi vô sòng chơi nó sẽ rất là dễ dễ hơn rất là nhiều so với những cái chức năng cũ trước đây anh em sử dụng để đánh xì dách thì uh, trước đây anh em sử dụng máy đánh bài xì dách á những cái máy mà để hỗ trợ cho anh em đánh xì dách á thì nó chỉ hỗ trợ nó báo cho anh em cái lá kéo tức là mình chia là mình sẽ chia hên xui nè đối với những cái đời máy cũ á, chia ra là vẫn hên xui nè nhưng mà nó chỉ báo cho anh em những cái lá bài mà anh em kéo ra nè thì nếu như 17 mà anh em kéo con 5 thì cũng như không những cái phần mà những cái à, trường hợp mà anh em nói chung là xui á thì vẫn có thể bị thua bình thường trong khi đó mình chơi công chuyện mà mình để thua thì nó rất là kỳ còn uh, nói chung nó hỗ trợ là không có tuyệt đối thì anh em chơi nó cũng rất là khó cũng như là mình đi đánh nắp kính nắp chồng thôi cũng chả hơn gì kính nắp chồng nhưng mà sử dụng nó sẽ khó hơn còn ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái đời máy nó cao cấp hơn hỗ trợ đánh xì dách hiệu quả hơn rất là nhiều thì mình sẽ test thử luôn cho anh em coi để anh em thấy được cái cách chơi cũng như là cái phần à, hiệu quả của nó thì uh, xì dách thì đánh bao nhiêu người cũng được nha đây xì thì máy móc mình chỉnh xong hết thì mình sẽ thoát ra còn trong cái quá trình mình chơi thì điện thoại vẫn nghe gọi bình thường nói chung anh em lên mạng coi phim bình thường chức năng đánh bài nó vẫn hoạt động và nó sẽ có cái mật khẩu riêng để anh em quản lý cái phần đánh bài biệt của mình tránh cái trường hợp mà người ta kiểm tra máy kiểm tra thì cứ cho kiểm tra thoải mái không bao giờ nó bắt được tan của mình ở cái phần máy cho nên cái máy móc thì cứ yên tâm còn bài thì tất cả các loại bài trên thị trường mình đều có chơi cái mẫu bài lạ thì cứ gửi lên đây mình sẽ in cho anh em còn bài xé bóc thoải mái không bao giờ có tan còn à, vô sòng chơi đây vô sòng chơi thì anh em chú ý cái phần này đó máy nó báo năm thì đây là cái kết quả mà nó báo để tí nữa mình chia cho anh em coi còn à, những cái âm thanh này vô sòng chơi thì anh em sẽ được hỗ trợ đeo cái tai nghe này đây là cái tai nghe dành riêng cho cái con máy đánh bài này tai nghe khóa từng sóng đứng 5-10 mét nó vẫn nghe nha và cái tai nghe này nó rất là nhỏ anh em cứ so sánh với cái ngón tay mình nó chỉ bằng cái hạt đậu thôi khi mà anh em vô sòng chơi thì nhét cái này sâu trong màn nhĩ thì không thể nào mà người ta nhìn thấy được cho nên cái vấn đề kính đáo về cái phần tan tích thì anh em cứ yên tâm bài không có tan máy không có tan tai nghe thì mình nhét người ta không thấy thì nói chung là đánh người ta chỉ có sợ người ta nghĩ thôi không có trường hợp nào mà bị bắt tan được còn uh, thì mình sẽ test cho anh em coi cái phần chức năng mới của nó đây thì ờ, ở đây mình chỉnh đánh bốn nhà trong cái quá trình mình chơi thì chẳng hạn như chỗ anh em chơi năm sáu nhà thì anh em cứ bấm âm lượng cho nó tăng lên nè 5 người 6 người 7 người 8 người còn à, muốn giảm người thì bấm xuống tương tự vậy thôi khóa đen đi chơi nè đang đánh 8 nhà thì bỏ bài xuống nè người ta kinh bài ra kinh bài ra nha đây nhiều lá quá kinh nè kinh nè kinh nè máy nó báo một thì anh em chỉ cần đây bỏ lại cho anh em nhờ hiểu nè kinh bài nè bỏ xuống nè kinh này, đó cái phần này là người ta sẽ bỏ đĩa nha thì cái dáng này máy nó báo 8 thì anh em chấp nhận phải bỏ đi 8 lá 4 6 8 thì những cái dáng bài cái này là mình chia làm mẫu thôi còn khi mà đi đánh thực tế thì nói chung là nó báo bỏ ba bốn lá thì anh em bỏ còn bỏ nhiều quá thì dán đó mình đua hoặc là anh em có thể xào lại chứ bỏ bảy tấm lá thì ngồi đếm thì người ta sẽ nghi đang đánh 8 nhà thì mình vừa rồi mình bỏ 8 lá thì bây giờ mình chia ra 8 nhà bán cái bình thường nha 2 4 5 6 7 8 thì chắc chắn 100% bài nhà cái sẽ lớn nhất nè thì bài mình cái tỷ lệ mà mình chia bài mình được điểm của bài mình á đa số là sẽ 20 cho đến xì dách nói chung là rất là hiếm những cái trường hợp mà phải kéo bài mình lúc nào cũng lớn hết đủ tuổi nói chung là không bao giờ phải kéo từ 17 điểm đổ lên đây là dán nữa cho anh em hiểu nè bỏ xuống nè thì đây là cái máy mới cho nên chơi tí xíu là phải chỉnh lại nó hơi cực còn lúc mà anh em mua máy rồi thì mình sẽ cài đặt chương trình nó hoàn thiện vô trong này rồi thì anh em chỉ cần chỉnh một lần duy nhất chơi đến khi nó cạn pin thì nó mới ngừng đây chỉnh xuống 6 người cho nó lẹ nè này đang đánh 6 người xì dách nha kinh bài nè máy nó báo qua cái phần này là bỏ đĩa nè máy nó báo qua thì anh em xả đi ba lá dục lên nữa đó đang đánh 6 người bán cái bình thường nè bài cái đây nha bài mình lúc nào cũng sẽ đủ tuổi lại bán nữa nè còn trong cái quá trình chơi thì đeo tai nghe cho nha chứ không phải nó đọc ra ngoài gì đâu bỏ xuống là kinh bài nè kinh bài nè 12 lá nhiều quá sao lại bỏ xuống nè kinh bài nè máy báo một nè xả đi lá chia 6 tụ đây bài mình chắc chắn sẽ 19 tới 20 đó thì đây là cái chế độ để đánh xì dách mới nhất năm 2021 thì anh em nào cần lấy những cái à, máy này về sử dụng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại này thì uh, hiện tại thì mình cũng báo giá luôn cho anh em tham khảo để tránh cái trường hợp anh em không có biết rõ ràng cái giá cả của những cái dòng máy đánh bài này như thế nào cho nên anh em sẽ mất thời gian của anh em cũng như là mất thời gian của mình thì uh, hiện tại thì đối với ờ, bây giờ là tháng 4 năm 2021 nè thì hiện tại thì bên mình đang cung cấp những cái dòng máy đánh bài này nhất với những cái đời máy mà rẻ tiền nhất thì cũng tầm khoảng 8 triệu rưỡi đến 9 triệu là khi mua máy thì mình sẽ tặng kèm 20 bộ bài đến 50 bộ tùy theo cái ờ, mức độ giao dịch của anh em tùy theo cái thiện chí của anh em còn những cái đời máy chung chung tiền chơi nó ổn định hơn xíu thì nó sẽ tầm khoảng từ uh, ờ, 13 triệu cho đến 16 triệu đó là những cái dòng máy chung chung tiền còn mẫu mã thì Samsung iPhone Apple mẫu nào cũng có nha còn ờ, những cái đời máy cao cấp những cái đời máy VIP thì nó sẽ rơi tầm khoảng 19 triệu cho đến 28 triệu còn những cái con máy mà siêu vip thì nó tầm khoảng 30 triệu để hỗ trợ cho những cái sòng đánh khó đánh lớn thì anh em đang đánh máy đánh bài đang sử dụng máy đánh bài nếu như mà anh em đang mua máy đang chơi máy mà anh em bị thua tha thì anh em cứ alo cho mình qua số điện thoại này mình dám khẳng định với anh em nếu như cái sòng của anh em anh em dám bỏ bộ bài vô được thì mình chắc chắn sẽ có đường để cho anh em đánh anh em gỡ chỉ cần tuôn được bộ bài vô thôi kể cả cái sòng anh em khó đến mức độ nào khó cỡ nào không cho bán cái không cho bỏ lá không cho anh em tự chia bài mình vẫn có thể chỉ cho anh em gỡ được những cái gì mà anh em đã thua thì anh em có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì cứ liên hệ cho mình qua số này nha 09097004 số 4 thì uh, nếu như mà anh em chưa làm ăn lần nào chưa mua bán những cái đồ này lần nào hoặc là đã chưa làm ăn với những cái người mới bao giờ thì anh em cố gắng lên tận nơi coi hàng xem hàng cảm thấy cái sản phẩm nó đúng như quảng cáo thực tế thì anh em mua về sử dụng còn đối với bên mình thì anh em lên đây test hàng cho anh em test thoải mái anh em bỏ tiền công bỏ xăng bỏ xe anh em lên trên này anh em test hàng xong cảm thấy thích thì mua không thích mình sẽ không lấy bất cứ một đồng phí nào của anh em cho nên cái vấn đề mà anh em đó anh em cứ yên tâm còn mình có nhà có cửa đàng hoàng lấy hàng thì cứ vô thẳng nhà mình lấy bất cứ lúc nào cũng có bất cứ cái gì cũng có nhưng mà mình chỉ bán những cái mặt hàng nó thực tế đi đánh là phải sắp xếp đi đánh là phải bỏ đồ vô thì ờ, đó là những cái ờ, đồ mình cung cấp cho anh em thì nó tuy rằng nó khó nhưng mà nó thật tránh cái trường hợp anh em bị lừa đảo thì ờ, có gì thắc mắc thì cứ alo thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha